Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Những ngày cuối năm cũng là khoảng thời gian để chúng ta nhìn lại một năm đã qua. Năm 2022 có thể nói là một năm đầy khó khăn đối với nền kinh tế không chỉ Việt Nam, mà còn ở phạm vi toàn thế giới. Tuy chúng ta đã bước qua đại dịch Covid-19, nhưng vẫn còn những khó khăn lớn hơn rất nhiều đang ở phía trước. Nhưng cũng phải nhìn nhận rằng, nhờ có bước qua Covid-19 mà rất nhiều những công trình đang thi công giang dở của chúng ta mới được nối lại,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 Tuyến đường Khánh Thành mở màn cho năm 2022 chính là cao tốc La Sơn – Hòa Liên. Dự án cao tốc La Sơn – Hòa Liên đã chính thức được đưa vào khai thác từ ngày 16 tháng 4 năm 2022. Đoạn cao tốc này có chiều dài 66 km, bắt đầu từ ngã ba La Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, đến nút giao Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp 3 với quy mô hai làn xe cơ giới – bề rộng mặt đường 12 m, tốc độ thiết kế là 60 đến 80 km/h. Dự án được khởi công tháng 12 năm 2013 theo hình thức BT, xây dựng chuyển giao với tổng mức đầu tư là 11.485 tỷ đồng. Dự án có thể được coi là một trong những đoạn tuyến cao tốc đẹp nhất khu vực miền Trung bởi con đường xuyên qua vùng lõi của vườn quốc gia Bạch Mã. Dự án cao tốc La Sơn Hòa Liên – đưa vào khai thác có điều kiện nhằm giảm tải quốc lộ 1, mở rộng kết nối giao thương cho các địa phương Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Và bây giờ, chúng ta sẽ đến với cao tốc Trùng Lương – Mỹ Thuận. Ngày 27 tháng 4 năm 2022, cao tốc Trùng Lương – Mỹ Thuận dài 51 km chính thức khánh thành sau 13 năm khởi công – cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, khởi công năm 2009, dài hơn 51 km, đi qua 5 huyện của Tiền Giang. Dự án kết nối với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương, tạo nên tuyến giao thông quan trọng, kết nối khu vực Tây Nam Bộ với thành phố Hồ Chí Minh. Ban đầu, dự án có quy mô mặt đường rộng 25,5 đến 26,5 m, cho 4 làn xe chạy với vận tốc 120 km/h và có hai làn dừng xe khẩn cấp với tổng vốn đầu tư 19.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý 2 năm 2013. Tuy nhiên, đến năm 2015, dự án vẫn không thể tiếp tục triển khai và cũng trong năm này, dự án được tái khởi động bởi liên danh 6 nhà đầu tư với mục tiêu hoàn thành vào quý 2 năm 2020. Lúc này, dự án được thực hiện theo hình thức BOT. Vốn đầu tư được điều chỉnh xuống còn 14.678 tỷ đồng. Đến năm 2017, tổng mức đầu tư dự án được điều chỉnh giảm còn 9.668 tỷ đồng. Kéo dài trì trệ nhiều năm, đến tháng 3 năm 2019, khối lượng công việc lúc này mới chỉ được khoảng 10%. Để đẩy nhanh tiến độ, Thường trực Chính phủ giao cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang làm đại diện cơ quan quản lý nhà nước, có thẩm quyền dự án thay cho Bộ Giao thông Vận tải. Đồng thời, công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả được liên danh các nhà đầu tư mời chủ trì giải quyết những tồn động và chịu trách nhiệm thi công dự án. Tổng mức đầu tư dự án cao tốc trùng lường Mỹ Thuận lúc này được điều chỉnh tăng lên 12.668 tỷ đồng, và được đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác công tư PPP. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ là 2.186 tỷ đồng, còn lại là vốn BOT. Đầu năm 2021, khi dự án chỉ mới hoàn thành được khoảng 77%, nhà đầu tư cũng đã phải tổ chức cho thông tuyến để giảm áp lực cho các tuyến giao thông khác vào dịp Tết cổ truyền. việc khánh thành cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo động lực và môi trường phát triển thuận lợi cho tỉnh Tiền Giang và các tỉnh lân cận trong khu vực, hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ, hiện đại nhằm thúc đẩy kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, nhằm phát triển bền vững khu vực đồng bằng sông Cửu Long, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đây cũng là bước khởi đầu để phấn đấu đến cuối năm 2022 hoàn thành tiếp 361 km đường cao tốc trên tuyến Bắc Nam, Phần đầu đến năm 2025, hoàn thành toàn tuyến cao tốc Bắc Nam từ Lạng Sơn đến Mũi Cà Mau. Cái tên tiếp theo chắc chắn đã để lại ấn tượng rất nhiều đối với các bạn trong năm vừa qua. Đó là cao tốc Vân Đồn – Móng Cái – được khởi công ngày 3 tháng 4 năm 2019. Cao tốc Vân Đồn – Móng Cái dài gần 80 km với 4 làn xe, bề rộng mặt đường là 25,25 m. Tuyến đường đi qua các huyện Vân Đồn, Tiền Yên, Đầm Hà, Hải Hà và thành phố Móng Cái. Trong đó đoạn Vân Đồn Tiên Yên dài 16,8 km, được triển khai theo hình thức đầu tư công tổng mức đầu tư hơn 3.650 tỷ đồng. Tuyến Tiền Yên Móng Cái dài 63,2 km theo hình thức đối tác công tư PPP, hợp đồng BOT, tổng mức đầu tư hơn 9.110 tỷ đồng. Dự án do Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển hạ tầng Vân Đồn thuộc Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư. Sau khi khánh thành, tuyến cao tốc đã rút ngắn thời gian từ Vân Đồn đi Móng Cái xuống còn 50 phút, thay vì 2 giờ, liên thông với hai cao tốc Bạch Đằng, Hạ Long, Hạ Long Vân Đồn, thành trục dài 176 km, đưa Quảng Ninh trở thành tỉnh có số km cao tốc lớn nhất cả nước. Trục đường này kết nối với cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, rút ngắn thời gian từ thành phố Hà Nội đến thành phố Móng Cái, chỉ còn 3 giờ, thay vì 5,5 giờ như trước kia tuyến đường đưa vào sử dụng kết nối đồng bộ, hiện đại, liên thông tổng thể với cao tốc Lào Cai, thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng, thành phố Hạ Long, Vân Đồn, thành phố Móng Cái, tạo thành tuyến cao tốc dài nhất Việt Nam gần 600 km. Và bây giờ, chúng ta sẽ đến với cao tốc Cam Lộ – La Sơn. Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản gửi Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh về phương án tổ chức khai thác dự án thành phần đầu tư xây dựng cao tốc Cam Lộ – La Sơn khi dự án này thông xe vào ngày 31 tháng 12 năm 2022. Dự án cao tốc Cam Lộ – La Sơn tổng mức đầu tư khoảng 7.699 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách nhà nước – Dự án có tổng chiều dài trên 98 km, đi qua các tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Điểm đầu dự án tại quốc lộ 9, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị và điểm cuối thuộc xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự án chia làm 11 gói thầu xây lắp. Sau 3 năm thi công, cao tốc đã thành hình với hai làn xe, mặt đường rộng 12 m. Khi đi vào khai thác, cao tốc Cam Lộ La Sơn sẽ kết nối với cao tốc La Sơn – Túy Loan, trở thành tuyến đường quan trọng phục vụ phát triển kinh tế và giảm lưu lượng xe trong quốc lộ 1A. Tuy nhiên, trên tuyến cao tốc có 5 nút giao, thì hiện hai nút đang được hoàn thiện. Hệ thống đường gom cơ bản xây dựng xong. Nếu thời tiết thuận lợi, trong khoảng tháng 1 đến tháng 3 năm 2023 sẽ hoàn thành đường gom và hai nút giao còn lại. Cao tốc Cam Lộ La Sơn một trong số các đoạn tuyến của đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, đặt mục tiêu thông xe trong năm 2022. Các đoạn còn lại bao gồm có Vĩnh Hảo, Phan Thiết, Phan Thiết, Dầu Dây và Mai Sơn quốc lộ 45 Vậy, ba tuyến còn lại của cao tốc Bắc Nam dự kiến thông xe cuối năm 2022. Liệu có về đích kịp tiến độ như đã định? Đối với cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45, thay vì đưa vào khai thác ngày 31 tháng 12 năm 2022 như tiến độ gốc, Bộ Giao thông Vận tải quyết định khai thác cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 trước ngày 30 tháng 4 năm 2023 và kéo dài thời gian thực hiện dự án đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 để hoàn thành các công việc còn lại. Đây là lần đầu tiên dự án Mai Sơn Quốc lộ 45 được gia hạn tiến độ sau 2 năm triển khai thi công. Việc gia hạn tiến độ của Bộ Giao thông Vận tải dựa trên cơ sở báo cáo của đơn vị liên quan nhằm để có cơ sở triển khai dự án đảm bảo tuân thủ quy định. Dự án cao tốc Mai Sơn Quốc lộ 45 có 5 gói thầu xây lắp. Gói thầu đầu tiên được khởi công vào tháng 9 năm 2020. Các gói thầu còn lại khởi công vào tháng 12 năm 2020 và đầu tháng 1 năm 2021. Thời gian thực hiện hợp đồng xây lắp là 24 tháng. Đến giữa tháng 12 năm 2022, dự án cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 đã đạt khoảng 80% giá trị hợp đồng. Hiện các nhà thầu thi công đang huy động tối đa thiết bị và nhân lực, triển khai thi công 3K, 4 kíp để đáp ứng tiến độ được đề ra với mục tiêu thông tuyến toàn dự án vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, đưa toàn bộ các gói thầu vào khai thác trước ngày 30 tháng 4 năm 2023. Tiếp theo là cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết. Dự án cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết được khởi công cuối năm 2020, tổng đầu tư gần 11.000 tỷ đồng, do Ban Quản lý Dự án 7 làm chủ đầu tư. Tuyến dài hơn 100 km, quy mô 6 làn xe, mặt đường 32 m qua các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Hiện trên tuyến cao tốc này vẫn còn những đoạn chậm tiến độ, nhưng không còn đường lùi. Các nhà thầu phải tăng cường làm cuốn chiếu. Ngoài công trường phải có sản lượng và chất lượng để kịp thông xe vào ngày 2 tháng 1 năm 2023 như dự kiến. Cuối cùng, chúng ta sẽ đến với cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Dầu Dây Phan Thiết thuộc dự án xây dựng một số đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Dự án có tổng chiều dài 99 km, trong đó Bình Thuận dài 47,67 km và Đồng Nai dài 51,33 km. Được khởi công từ tháng 9 năm 2020, dự kiến cuối năm nay đưa vào khai thác. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố bất lợi thời gian qua, nên dự án đã điều chỉnh lại kế hoạch đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 thông xe kỹ thuật và đưa vào vận hành dự kiến trước lễ 30 tháng 4 sắp tới. Tiến độ các hạng mục chính đến nay như sau. Đắp nền đường K95 đến K98 đạt 100%, móng cấp phối đá răm đạt 94%, móng cấp phối đá răm gia cố xi măng đạt 89%, bê tông nhiệt nóng R25 đạt 83%, bê tông nhiệt nóng C19 đạt 68%. Dự án đã hoàn thành 11 trên 11 hầm chui dân sinh, còn công trình cầu đã hoàn thành 100% khối lượng mố, trụ, đúc sầm. Các nhà thầu đã lắp giải phân cách giữa đạt 46%. Sau khi thông xe kỹ thuật vào ngày 31 tháng 12 như đã định, các nhà thầu sẽ tiếp tục thi công các hạng mục phụ trợ, an toàn giao thông, đường gom dân sinh,